Ông xoay cửa, ông xoay cửa nhé. OK Today is Saturday night. Hopefully, should uh, bought something. Uh, uh, okay. Mm, okay. So you you win anything? You win anything? Oh, 18. Oh, free play. Oh, very good. Eight. Eight, fourteen Free play. And. Uh, Oh, I do my God, 35, no, 45, 5, 7, oh, 7, 8, oh, 7, 18, eh? No. 7, 8. No, no, no, not 18, oh, you're wrong. wrong okay. Oh, uh, free play. Okay, two free play. One here, two and four, two and Oh my goodness, okay. Two free plays. Oh, to free play, that to take back, you play only six dollars. Uh, uh, now you take back six dollars. Good, very good. Mm -hmm. Two free plays? Ah, à, two free play, you play six dollars, you take back uh, six dollars. Ah, that's good. All right. Oh my God. Uh -huh. That's my uh, snack. À, bên này ăn chơi nè, bên này là ăn nửa giờ các bạn. Với là bánh mì với cheese à, chi melted đó bây giờ mình ờ, ăn này nè đó này là ăn nửa giờ chơi á mà đó xong các bạn này ăn nửa giờ ăn chơi uhm. ngon ngon uhm. chi với bánh mì Uhm. Uhm. Chúc các bạn một tuần vui vẻ Your first day. Thank you. ha đấy là gì rồi đó anh học viên mua việt nam á ai có tiền đấy mình mua rút cho tôi Thank you.